一条河。 không không cà vạt không nhiều thân thời dù mình hay mơ về Đà Lạt đi cho vài áo bạc màu những hành trình ra để khi tập thay áo mới nhìn lại đã thành mình hà và không có đường nào khó chỉ có chân ngàn lối xa cũng có đường nhập ló mà trở lên xuống mặt hôm qua nắng ướp ta mọi người mà ta mong thành kỳ cao và khi gió càng thổi buồn hôm hôm qua thì sao mà bước đi người trên môi làm giấy thông hành đến câu ca và trong hành trang của mình nó thấy